thấy hay thì đừng kênh kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé các bạn thấy thế nào có đẹp không mình có chỉnh đứng mình sẽ cho các bạn xem vào video tiếp theo nhé